giả ờ, dạ shop em thì ở thành phố Hồ Chí Minh mọi người có thể đến trực tiếp shop để mua hoặc là có thể inbox cho em xin địa chỉ thông tin để em à, gửi ship sản phẩm đến cho mọi người nhá một tuyếp này nếu mà ai mà dương vật nhỏ thì có thể dùng được khoảng một tháng cái tuyếp này là 50ml thì mỗi ngày mọi người chỉ cần dùng tầm từ 2 đến 3 hạt bắp thôi để massage dương vật không cần phải dùng nhiều à, còn nếu như mà ai mà dương vật lớn thì có thể dùng mà thời gian ngắn hơn nhưng mà em khuyên các anh không nên lấy cái lượng gel nhiều quá nhiều quá thì nó cũng không giúp phát triển nhanh hơn mà trái lại cái lượng gel thừa nó bám lên thì rất là lãng phí luôn và quan trọng vẫn là tập thể dục nha hôm bữa trước em có hướng dẫn rồi bôi đều cái gel lên đây lên hết toàn thân và đầu sau đó thì bắt đầu là massage massage thì khi mà bôi lên thì phải để nó khô tầm khoảng 5 phút rồi bắt đầu massage nha tập thể dục nha à, nâng lên xuống trái phải lên xuống trái phải và khi mà tập thể dục thì phải đang ở trạng thái bình thường nếu mà đang tập mà nó bị cương cứng lên thì các anh phải dừng lại để cho nó mềm lại nó xìu xuống rồi sau đó các anh mới tập tiếp nha và khi mà tập thì nhớ kéo giãn cái da ra cái giãn da da đầu ra để cho nó dài ra tại vì nếu mà các anh không kéo giãn cái da sau này khi mà dương vật phát triển dài ra cái da nó ngắn quá thì như vậy nó sẽ có một cái sự không đồng đều thì nó cũng không đẹp nên là phải kéo giãn ra thì nó mới đều nhau thì nó mới đẹp được nha nên các anh lưu ý quan trọng là tập thể dục nè tập thể dục này thì nó sẽ tăng thêm cái sự dẻo dai rồi nó giúp cho kích thích lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn thì đương nhiên rồi khi đó thì quan hệ thì nó sẽ kéo dài được cái thời gian yêu em ví dụ như có nhiều anh là hay tập thể dục thì đương nhiên các anh khỏe mạnh khỏe mạnh thì các anh có thể là làm việc được những cái việc nặng hơn thì cái này cũng vậy thôi nếu mà các anh siêng tập thể dục thì các anh sẽ à, dẻo dai hơn khỏe hơn thì có thể là uh, quan hệ được thời gian dài hơn còn nếu như mà ai mà đang bị rối loạn sinh lý nè uh, trên đảo dưới không nghe nè rồi uh, yếu sinh lý nhờ nhiều cái vấn đề khác về về cái cái cái cái cái dương vật thì có thể sử dụng cái này để cải thiện và hiện tại bên em vừa mới nhập về sản phẩm mà viên uống hoặc bổ trợ hỗ trợ gọi như là bổ sung trong cái quá trình mà điều trị yếu sinh lý có nhiều người bị yếu sinh lý gọi là lâu năm cảm thấy là rất là tự ti nên là em đã à, nắm bắt được cái cái tâm lý của các anh của mọi người nên là em đã à, tìm tòi thêm nhiều cái sản phẩm mới nữa và hiện tại bên em là nhập về sản phẩm dạng viên uống để giúp bổ sung thêm lúc nào cũng vậy trong uống ngoài bôi thì sẽ đạt được hiệu quả cao thì cam đoan luôn nếu mà các anh sử dụng đúng giống như mà bên em hướng dẫn thì à, sẽ cải thiện được cái chứng là rối loạn sinh lý nè rồi yếu sinh lý rối loạn cương dương này nha nên là yên tâm nha một tiếp một tiếp hàng thật bên em giá là 750.000 đồng còn cái tiếp em đang cầm trên tay này là cái tiếp hàng giả em cầm để cho mọi người coi để mà mọi người biết cách phân biệt thật giả thôi trên mạng thì em thấy nhiều nơi bán lắm có nơi năm trăm rưỡi nơi năm trăm ba bốn trăm rất là nhiều giá thì Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước mà thật giả lẫn lộn nên là em khuyên khi mà mua hàng thì các anh phải biết chọn mặt gửi vàng biết lựa chọn những shop uy tín để mua sản phẩm nha đừng ham rẻ vài chục ngàn hay là vài trăm ngàn mà tiền mất tật mang đây là hàng Nga đúng hàng thật là hàng Nga mà đương nhiên hàng Nga thì không bao giờ có giá quá rẻ đâu cái giá của nó phải hợp lý thì mới có hàng chất lượng nha à, bôi lúc bình thường có nghĩa là buổi sáng mấy anh ngủ dậy bắt đầu anh rửa sạch rửa sạch sẽ sau đó là bôi lên bôi lên và massage đều cho nó thẩm thấu hết vào sau đó để khô tầm 5 phút sau khi khô ráo rồi bắt đầu tập thể dục anh tập trong lúc nó đang ở trạng thái bình thường nếu trong lúc tập mà nó bị cương cứng lên thì các anh phải dừng lại đợi nó nó, nó trở lại trạng thái bình thường rồi tập tiếp sau khi tập xong không nên dương vật tầm 4-5 tiếng là ok nha nếu như mà chưa gì mà lo rửa rồi thì em chắc chắn luôn là nó không có kịp thấm thì nó sẽ không có đạt được hiệu quả như mong muốn đâu à, tùy vào cái cái cái cái cái cái nhu cầu của các anh ví dụ như em thấy có nhiều người làm người ta đã to sẵn rồi người ta chỉ muốn sử dụng để mà tăng được cái khoái cảm khi yêu hoặc là kéo dài được cái cuộc yêu hơn thì người ta chỉ à, tập khi nào mà trước khi người ta trước khi mà người ta quan hệ 15 phút thôi và nó không ảnh hưởng gì đến người phụ nữ cả nhưng có những người mà nhỏ quá muốn tăng lên thêm vài cm thì người ta buộc phải sử dụng đều đặn đều đặn thông thường thì khách bên em sử dụng á là sau tháng đầu tiên là nó tăng được cái chiều dài khoảng tầm 0,5cm bắt đầu những cái liệu trình tiếp theo thì nó sẽ phát triển bề ngang rồi nó bắt đầu dài hơn dài hơn nữa thì các anh cứ sử dụng đến khi nào mà các anh cảm thấy là nó đẹp rồi nó to rồi giống như các anh mong muốn rồi thì các anh ngưng thôi không lệ thuộc vào sản phẩm này khi nào đẹp rồi thì ngưng không hề bị teo nhỏ trở lại khi mà ngưng đâu nha cam đeo 100% luôn có sử dụng chắc chắn là sẽ rất là hài lòng luôn à, à, Ok, dạ mọi người ơi, mọi người share giúp em cái livestream này với ạ. À. Share giúp em nha. À, ai mà thường xuyên uh, ủng hộ bên em hoặc là share livestream của em thì vào những cái dịp lễ Tết thì em sẽ có gửi quà nha. Hoặc là hoặc là giảm giá khi mà các anh mua hàng cũng vậy. Cứ thường xuyên share những cái livestream giúp em với với lại share như thế này thì các anh cũng đang giúp cho những người khác, những người đàn ông khác có thể là biết thêm về sản phẩm này để có thể uh, sử dụng để cải thiện được cái chất lượng uh, trong cái cuộc yêu nè thì có thể giữ được người vợ có nhiều anh thì ví dụ như các anh thích một cái cô gái là ngực to nè rồi uh, mông to nè những cái gọi là đẹp hoàn hảo thì đương nhiên người phụ nữ cũng thích một người người yêu người chồng phải là có một cái ưu điểm gì đó chẳng hạn thì uh, nhiều người đàn ông thì không có suy nghĩ đến rồi dẫn đến là không có quan tâm đến người vợ thì người vợ lâu dần sẽ sinh ra bất mãn bất mãn thì chính vì vậy nếu gặp được vô tình gặp được một cái người nào đó mà cảm thấy là người phụ nữ uh, cảm thấy là đúng giống như ý ý thích của người ta thì người ta dễ bị sinh ra ngoại tình đó đó là lý do vì sao có nhiều người phụ nữ có chồng con rồi mà ngoại tình ngoại tình là bởi vì là một phần là không phải không được cảm thấy là hòa hợp trong cái chuyện phòng the nữa cái điều này thì em cũng vô tình biết là do em ờ, tham gia vào những cái nhóm kín chị em chia sẻ nè và em có rất là nhiều chị em phụ nữ là bên cái trang ờ, trang sóc shop nữ của em thì các chị cũng có nhiều chị tâm sự là bị cảm thấy là chán chồng ví dụ như người chồng yếu quá nè hoặc là đôi khi là cảm thấy nghi ngờ chồng bởi vì ờ, người chồng bị rối loạn cương dương thì đôi khi người chồng thật sự muốn gần với vợ nhưng mà không thể nào mà điều khiển được trên bảo yếu không nghe thế là người vợ nghĩ là biết đâu chồng mình là ra ngoài có bồ rồi rồi nên là về nhà không có muốn gần gũi với vợ không không có còn sức để mà gần gũi với vợ nữa thì chính vì vậy cái hạnh phúc gia đình nó bị tan vỡ nên là em nói thật luôn anh nào mà đang trong cái tình trạng là uh, vợ chồng lục đục về cái chuyện uh, phòng the nào hoặc là đang cảm thấy là mình uh, không có được tự tin thì nên sử dụng cái sản phẩm này để cải thiện ai mà cảm thấy là cái mình bị nặng quá đó hoặc là nhỏ quá thì có thể sử dụng thêm về cái viên uống nữa viên uống thì nó chuyên gọi là uh, hỗ trợ để mà trong cái quá trình anh um, giúp điều trị chứng rối loạn uh, sinh lý với lại uh, yếu sinh lý Yên tâm 100% luôn Nếu mà các anh mua đúng hàng chuẩn bên em là hàng Nga Thì bảo đảm là không hề bị cái gì cả Còn nếu mà các anh ham rẻ mua phải hàng rẻ Thì chắc chắn luôn là tiền mất tật mang thôi Em đang cầm trên cái tuyếp này trên tay là hàng giả nha Em cầm để cho các anh xem cái hàng thật á, là cái chỗ này nó sẽ mờ chứ nó không có bóng lượng như thế này đâu và cái gel nãy em có bôi thử ra tay rồi các anh thấy không hàng thật thì nó sẽ màu trắng đục trắng đục như là nước vo gạo còn hàng giả thì nước nó sẽ trong suốt và nó sẽ lỏng nó sẽ chảy như thế này nó không có phải là nó không có đặc lắm còn hàng thật nó sẽ sệt hơn nên là lưu ý nha Hàng thật giả rất là nhiều Hàng giả nó dán tem chi chít luôn Và bán tràn lan trên mạng với giá 4-500 ngàn Còn như Còn như là hàng thật á thì nó sẽ ờ, không bao giờ có giá quá rẻ tại vì đây là hàng Nga, hàng châu Âu khi mà em nhập cái này về thì ờ, bằng euro thì nó lên xuống nữa nên là đôi khi cái sản phẩm giá nó bị cao lên nhưng em vẫn bán cho các anh là đồng giá là lúc nào thời điểm nào cũng chỉ có 750 ngàn đồng thôi một tuyếp nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này là 50 mil dùng được rất là lâu nha các anh phải dùng ít nhất 30 ngày các anh mới thấy được cái sự thay đổi của nó đây không phải là thuốc thần tiên nên không thể nào đẹp liền sau 1-2 ngày hay 1-2 tuần lưu ý một chút xíu nha